lắc ở sòng dưới ấy, thì nó sẽ đi cho anh em tỷ lệ 5 năm anh em nhé 5 năm ở đây là sao 5 năm có nghĩa là chén tài chén xỉu đi đều đúng không? và khi anh em mua cái bộ hột này và anh em nhận được cái bộ hột này thì à, bên cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách lắc giữ tài giữ xỉu và cách lắc hột tài xỉu 2020 đi theo ý muốn của anh em thì cái bộ hột này đương nhiên hoàn toàn là không tăng tích và tôi đảm bảo với anh em rằng là không hề có tăng tích đó, bao có thể ăn thua trẻ hột luôn và tôi sẽ đi vào test với bộ hột tài xỉu 2020 này cho anh em cảm nhận khi anh em mà lên cơ sở bên tôi hoặc là anh em mua cái bộ hột này anh em có thể kiểm tra tăng tích thoải mái về phần tăng tích anh em không cần phải lo nghĩ gì về phần tăng tích anh em nhé đó thì bây giờ đi vào test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của cái bộ tài xỉu 2020 này anh em nhé tài đúng không ạ 336 xuống xỉu đúng không 234 đúng không ạ lên tài 554 đó đúng không anh em tiếp tục thế này 7 8 phần trăm nó về xỉu cho anh em anh em nhé Đó, 1 2 3 về xỉu đúng không ạ bộ hột này đi cực kỳ là đều anh em nhé Đó. lên tài luôn 2 3 6 đúng không anh em cực kỳ là hiệu quả và chuẩn xác khi anh em kết hợp thêm với cách lắc giữ tài giữ xỉu hay là những cách lắc hột đi theo ý muốn của bên cơ sở bên tôi anh em nhé đó một một bốn xuống xỉu đúng không anh em đó thì bây giờ tôi sẽ test cái cách lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn cho anh em để anh em cảm nhận anh em nhé lắc cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu anh em nhé ba bốn sáu anh em tài đúng không ạ giữ tài luôn cho anh em vài chén 446 tiếp tục là tài anh em nhé đó 446 dường như kiểu hột như kiểu là hột không đi không ai nhưng đó. 256 đúng không anh em vẫn là tài đúng không ạ đó 356 tiếp tục là tài tiếp anh em nhé bộ hộp này khi anh em lắc ở sòng sới thì luôn luôn là mang lại cái độ hiệu quả như cái tỷ lệ chuẩn xác của bộ hột tài xỉu 2020 này anh em nhé đó thì chén này nó xuống xỉu nhé anh em nhé xuống xỉu thì bây giờ tôi sẽ giữ luôn xỉu cho anh em vài chén để cho anh em cảm nhận anh em nhé hai hai ba đúng không ạ tiếp tục là xỉu 136 đúng không anh em vẫn là xỉu 126 đó anh em đi đúng một con một bộ hột này đi rất là khôn anh em nhé thì anh em à, thầy thợ hay là tay con đi đánh ở ngoài ấy, thì không thể nào đoán được cái thế hột hay là những cái kiểu lắc của anh em để có thể đoán tài hay là xỉu để mà đánh anh em nhé đó 226 đúng anh em 2 3 4 vẫn là xỉu tiếp đó thì vừa rồi tôi cũng test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ tài xỉu 2020 này và cũng đã test cái cách lắc hột tài xỉu 2020 nó đi theo ý muốn và giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em thì anh em có nhu cầu muốn sở hữu cho mình cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình anh em nhé thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất chuyên về các dòng đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên để chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi may mắn